đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người ồ nó coi vừa lắm mày vừa lắm nó nói gì yêu tống yêu đàng hoàng mà bị đặt mất cá hai ba tay rồi có thứ đàn ông gì đàn ông thì như đàn bà vậy đó chúng ta yêu đương theo hợp đồng con này ngu lắm nè lì gì vậy ngưng coi tivi đi hỏi cái nè vậy Biết đầu quá à. Nếu em hỏi lì này nha tại sắp tới á em làm một cái khảo sát khoa học về tâm lý học mà chủ đề của em á là tình yêu á lì mà khổ cái xui giờ đâu có yêu gì đâu mà biết đâu có biết trả lời như thế nào ghi vô như làm sao lì theo lì á tình yêu là gì vậy tình yêu hả dạ uhm, tình yêu thì thật ra là từ cái thời xa xưa nha tình yêu là nó là một cái phạm trù gì đó mà nó khó nắm bắt lắm là là sao giống như là nói nôm na là ừ, con người mình đi qua mỗi cái độ tuổi thì qua mỗi giai đoạn nó là một cái khái niệm tình yêu khác nhau à, bây giờ từ trên đi ha từ trên đi hồi đó cái thời bà nội của chị lì á là ông bà người ta có cái quan niệm về tình yêu nó là như vậy bà là bà nói con nghe tình yêu của con là phải nghe theo cái sự sắp đặt của ông bà cha mẹ cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó người ta nói là xuất gia tòng phu vô tử tòng tử mà tự tự khỏi tòng hiểu không trời ơi thôi lì ơi lì bớt bớt đi bỏ đi lì nói cái chuyện gì giống như cái thời phong kiến mà xa mấy trăm năm về trước vậy đó xa quá không có hiểu bây giờ kiếm cái nào mà cho hợp thời đại xíu được không hợp thời đại xíu hả ờ chứ mẹ à, có ai mà nhai chầu gì mà nhai xin gom vậy á nhai gì mà không có thật gì hết trơn diễn quá diễn rồi không có hiểu vậy giờ thôi vậy, vậy gần hơn chút xíu không dạ má của lì đi Trời ơi, tình yêu gì con ơi Thời buổi giờ yêu đương gì, cưới đại đi Cưới tới đầu tính tới đó Trời, tin voi tin cỏ mà lầy ơi vẫn xa lắm á Lì Xa quá, vẫn là mấy chục năm về trước Không có hiểu được Lì Bây giờ Lì kiếm một cái một cái trường hợp nào mà gần gần một chút nữa đi Gần gần chút nữa hả? Ừ Thôi má mày đi Hả? Ừ, má, má mày Bà qua đó Má, má Ừ Bà qua mà theo chị Lì nha Chị Lì thấy bả quan niệm về tình yêu bán vậy Trời ơi gì qua Không có tình yêu nào dinh cô hết Chỉ có những giây phút dinh cô của tình yêu thôi à, con, con này thấy trên mạng nhiều lắm nhưng mà không có hiểu Chị đã đọc trên mạng đó Trời ơi Lì ơi Mà làm gì Lì kể chuyện cho em nghe Lì phải nói cái giọng khàn vậy nghe ghê quá à Thì đó Ma mà giọng khàn Tao phải cũng bắt vô giọng khàn theo <laughs> <laughs> má má em mà biết hả lì bắt chước như vậy coi chừng hả lì bị đuổi bây giờ á đuổi cái gì giọng má mày chỉ gắn cái bộ đàm trong họng vậy đó không có được lì ơi bây giờ á lì phải làm một cái trường hợp nào đó gần gần em đã đầu óc đơn giản rồi lì cứ nói mấy cái xa xôi làm sao mà em hiểu được lì phải nói những cái người gần mà giống như là giống như cái người sát bên mình sát vách nhà mình rất là đẹp nhưng mà tại sao tại sao tới bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình dắt dai là ai là ai bà hương hả chính xác nhưng mà theo như lì nghĩ đối với dì Hương tình yêu là gì trời ơi cái bà Hương hoạt hình đó thiệt á bà được cái đẹp thôi chứ bà không được gì hết trơn á dạ muốn biết tình yêu của bà hả qua hỏi bà đi thì nó kỳ quá à. em đang hỏi lì tự nhiên lì kêu qua hỏi dì Hương làm sao dì Hương trả lời được thì nếu mà theo con mắt của chị lì ha thì cái quan niệm về tình yêu của bà hường nó lặng vậy tình yêu của tôi là giống vậy ví dụ nha có một cái chàng trai nào đó yêu điên dại một cô gái đó thì chỉ có chính cô gái đó mới chữa được cái bệnh điên dại của cô ta thôi này, phải nói là giống con gái của bà hường thiệt luôn <laughs> giọng của lì với cái mặt của lì là giống lắm giống lắm nhớ qua hỏi gì hường coi có là con cái võ hàng gì không nha chị đang minh họa cho em hiểu đó <laughs> minh họa giống quá giống quá em tưởng tượng ra quyến mặt gì hường luôn nhưng mà nói lại là em cũng không hiểu gì hết trời đất ơi tao nói nãy giờ từ trên xuống dưới vẫn chưa hiểu hả tại lì nói sao thôi không có hiểu chứ dần sao thì không có cái nào có nét để cho hiểu được không thôi tao luôn đi ờ tao làm thí dụ cho đó thì bởi vậy em mới mà muốn hỏi lì đi nè từ trước tới giờ lì khai thiệt đi nha lì đã từng yêu bao giờ chưa trời tao yêu hoài sao mày yêu hoài luôn hả <laughs> yêu được nhiêu người rồi không biết nữa đéo không có hết mày ơi nói kể cho em nghe đi à, kể gì thì thì kể ờ, về khái niệm tình yêu yêu làm sao đó <laughs> khái niệm tình yêu của lì hả ừ. <laughs> nói chung á là tình yêu của lì là nó không có một cái khuôn khổ một cái giới hạn nào hết tình yêu của lì á là đôi khi nó phải lì là t- tình yêu của lì là phải lì ừ. dạ dạ mà đôi khi nó phải bùng cháy bùng cháy dạ đôi khi tình yêu là phải nổi loạn à, dạ như vậy thì hỏi thế gian tình là gì thôi nghĩ đi ờ. mày á mày mới lì á tao giải thích từ nãy giờ hoài mệt quá à. thôi nghĩ đi nghĩ đi hỏi chút xíu mà làm gì mà dữ vậy nãy giờ giải thích có nhiêu đâu chỉ có bốn năm trường hợp thôi mà kiểu này là không được rồi không thể nào hỏi một người như lì được lì sẽ không đưa ra được câu trả lời thích đáng mình phải hỏi cái người nào mà cỡ tuổi mình á phải cỡ tuổi mình thì người ta mới đưa ra lời khuyên cho mình được cỡ tuổi mình cỡ tuổi mình à thằng cha quy hoàng mình sẽ hỏi anh chả thế nào chả cũng đưa ra lời khuyên được sẽ nhận định được cho mình còn nếu mà như không được thì coi như tham khảo ý kiến cứ này sao giờ này chưa ra nữa rồi ê ê dễ dễ về nên nhớ đây là địa phận nhà lê thị còn bùi thị xin mời cứu bộ thầy không về á làm sao ly ờ à, nó nghe nè gì rảnh không có gì nói đi đây không có nhiều thời gian ờ à, đó giờ yêu lần nào chưa <laughs> nhìn mặt biết rồi đẹp quá mà yêu nhiều rồi yêu ai vậy tôi hả yêu ê đừng nói yêu tôi như cha nội ghê lắm đó nha Ê, cho tiền nè lấy không cho tiền về mua thuốc ngủ nằm mơ nhìn lại tướng mình đi trời ơi con gái không ra con gái trai không ra con trai kệ tôi nói gì nói lẹ đi đang có nhiều thời gian thì chẳng qua là sắp tới tôi làm một cái khảo sát tâm lý học chủ đề là về tình yêu <laughs> nhưng mà hả xưa vợ có yêu lần nào đâu biết yêu tôi nè thôi nghĩ sao vậy chị em yêu nhau cháy nhà à! ê ê huynh đài huynh đài trời ơi nói dở chút mà huynh đài thôi nóng tính quá <laughs> nóng tính quá không có được vậy nha <laughs> vui quá <laughs> à, rồi nói nghiêm túc nè thì nếu mà anh nói đã yêu rồi bây giờ anh có một cái nhận định nào đó anh cho tôi biết để tôi ghi vô khảo sát được không tình yêu ừ muốn tôi giúp ừ. được được hết á cô My hả tôi giúp cho tôi sẽ giúp cho cô nha trải nghiệm được tình yêu không những vậy cô sẽ trở thành nhân vật chính đúng không muốn trải nghiệm nó muốn cảm nhận nó là cô phải trở thành nhân vật chính cô phải yêu yêu cho mình rút ra kết luận đúng không ờ, đúng không ờ, rồi, rồi. đúng chưa rồi đã được rồi dạ, dễ lắm đi về nha đi về về nhà vô phòng nằm ngủ cứ chờ đó ha đi đi tôi tin anh lần này đó nha đi đi đi đi đừng đi. có lừa tôi đó đi đi đi Mặt tôi giống người xấu lắm hả Yeah, yeah. <laughs> Bởi vậy người ta nói Quân tử trả thù 10 năm không muộn Mà không ngờ cơ hội đã đến với mình quá sớm <laughs> Oan gia, trời là oan gia Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người Yêu thương thật chân thành với tất mọi người.